Tâm tình thẳng thiện người có Phật, đằng dưới mãi công nơi cửa thiền. Năm mới, chúng con nguyện học theo hàng biệt hy sinh của Thầy. Bất cứ việc gì những làm đẹp cho đạo, cho quê hương, cho văn hóa đẹp của dân tộc cho đạo Pháp là Thầy làm. Không ngại khó khăn, Thầy vẫn kiên nhẫn thức khuya dậy sớm. Chỉ việc hy sinh, chúng con chưa bao giờ thấy Thầy nài hà hoặc tư lời bất cứ điều gì hay việc gì. Điển hình là ba bốn tháng trước, chính quyền địa phương Harvest Pierre County khuyến khích chùa Phước Huệ, cộng đồng Phật giáo Việt Nam Tacoma đại diện đứng ra tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Việt Nam cho tất cả các cộng đồng sắc tộc khác cùng có dịp tham dự để biết thêm nét văn hóa đẹp này. Thầy liền nhận lãnh và thầy cũng đã thông báo trước cho chúng con rằng là thầy đã biết khi được ra làm trực tiếp là sẽ bị nhiều sự cản trở có thể sẽ bị phá phách là chẳng có lợi nhuận gì về chất chùa cả đâu nhưng thầy vẫn nhận lãnh trách nhiệm để làm hầu tráo truyền cho các thế hệ con em của chúng ta như là cả thế hệ hy sinh trưởng ở hải ngoại hầu như không có môi trường cơ hội hấp thu nét văn hóa đẹp này thế là hầu như gần suốt mấy tháng nay thầy đã thức khuya dậy sớm quên ăn mất ngủ để tìm tòi tự kỳ cấu trúc phương thức trang trí và hoạch định cho chương trình lễ hội vừa qua vào ngày nghe thầy thông báo là là đã có buổi họp với đại diện chính quyền Harper Pier County cùng có mặt Colisa Atos về việc chính quyền tài trợ quỹ tài chánh vừa sát sao đủ để trả cho cả khoản thuê mướn, mua sắm cũng như những vật dụng trang trí, đồ trang phục cho cả đội múa và ít áo thun tặng miễn phí trong ngày lễ hội nhiều khoản chi phí phần thức ăn miễn phí cho trên ngàn người mà nhà chùa đã xúc chi trước thì khoản cung cấp của chính quyền chưa đủ một nửa khoản chi đó nhưng thầy cũng hoan hỉ và nói là không sao hy sinh một chút cũng được miễn chúng ta có dịp để truyền bá nét văn hóa đẹp của người Việt Nam đến với người Tây phương và cả thế hệ con em chúng ta đã đã vui rồi thế mới biết là hàng đệ tử chúng con cần học hành của thầy suốt đời mà có lẽ vẫn chưa đủ kính bạch thầy trước thêm năm mới chúng con tăng ni phật tử tài bổn tử xin được kính chúc thầy phát thể khinh an tuệ đáng thường chiếu Phật sự biến thành Mãi là tàn đại thọ chế mạc cho chúng con Dìu dắt chúng con trên dục đường tu học Tìm về có đường giải thoát Nam mô Long Hoa Giả Chủ Đương Lai Di Lạc Tôn Phật Tạc Đài Chữ một vở năm ấy máu trước tiên thầy có lời cầu chúc cho quý thầy quý sư cô ở trong chùa luôn được bình an chính cái tâm của mình thứ hai là để khỏi phụ cái uh, mong ước của các bậc thầy tổ đã uh, nhà tu để giáo dưỡng cũng như để uh, dẫn dắt người thầy người sư cô đi trên con đường chánh pháp và đến bên bờ giải thoát à, nhân đây cho thầy xin à, mô phật năm mới quý mão nhưng năm mới thầy có lời cầu chúc cho tất cả toàn thể quý vị một năm luôn được bình an một năm luôn đạt được tất cả những cái gì mà mình hướng tới mong cầu hoặc là ước nguyện tuy nhiên cái mong cầu ước nguyện này ấy, phải đi phải đúng trong cái ước nguyện với cái lương tâm và đứng đắn để cho tất cả những cái phúc lợi mà chúng ta mong cầu đó nó đến với chúng ta dài lâu I wish you all the Lunar New Year will uh, will come with whatever you expect to. But uh, have to be right Thoughts, right act, and right concentration. Also, right speech. So that everything come with you is will be last long. Something is fake. Never last long, right? Is that right? You don't want to be in fakes, right? Even whatever you speak, whatever you thought, you never want that be fake, right? So, at the years of the year, I wish all of you be fit to peacefulness and happiness. Also, everything going on with your life will be good, excellent. and you will be uh, proud of what you are. Thank you. bởi vì trời là quá thành ra thầy không muốn nói nhiều để cho à, đoàn lên vòng múa và các đoàn vũ à, sẽ trình diễn các cái màn vũ cho tất cả đại chúng cùng à, thưởng thức đầu năm ha. thành ra dịp khác thầy sẽ nói chuyện với tất cả đại chúng ừ.